kia kỳ đường quê đông vui đẹp quá áo mới muôn màu muôn sắc mùa xuân cùng chúc nhau lời chúc xuân sẽ một năm an khang mọi nhà tiếng chuông chùa ngân nga trầm ấm thoáng hương trầm hái lọc đầu năm này bánh trưng này mứt ngon xuân quê hương tình thương đậm đà năm mới xuân sao xuân về ta chúc cho xin cho lũ tốt nặng bông nắng bông trên đồng cây trái năm nay vô mùa tươi tốt sung xuê mưa nắng ôn hòa muôn nhà chung mùa xuân vui